Vậy thì chúng ta có thể đưa ra cái câu khẳng định là hợp chất hữu cơ nó có ở xung quanh chúng ta. Bởi vì xung quanh ta nó sẽ hiện hữu sự sống, đúng không ạ? Thầy lấy ví dụ trên tay thầy đây nó là một trái cam. Vậy thầy hỏi các em là trái cam này được hình thành từ những hợp chất vô cơ hay là hữu cơ? À, vậy thì thầy tin rằng nhiều bạn sẽ trả lời được cái trái cam này được tạo nên từ những hợp chất hữu cơ. Có đúng không các em? Rồi. À vậy bây giờ thầy áo lại lấy một ví dụ khác nữa, rất thực tế với hàng ngày đời sống của ta à, đây là một con dao để gọt trái cam này chẳng hạn đúng không ạ vậy thì thầy hỏi các bạn là con dao này nó được tạo nên từ hợp chất vô cơ hay là hữu cơ thì nhiều bạn sẽ chỉ ra rằng cái con dao này được tạo nên từ các chất vô cơ đúng không đấy, đấy là theo cái quan điểm cũ trước đây và lát nữa thôi thầy sẽ chỉ ra rằng trong cái con dao này sẽ có thành phần của vô cơ và sẽ có thành phần của hữu cơ các bạn hãy lưu ý nhé à, thông qua những cái ờ, cái kiến thức người ta đã tổng kết được cho các bạn thì đây thì mình sẽ đưa ra những anh nào là hợp chất hữu cơ ạ? Nó có ở xung quanh chúng ta, cụ thể à, nó có thể có tồn tại ở trong rau củ quả có đúng không các em hoặc là trong trái cam như thầy đã hướng dẫn các bạn đây nó có thể là trong cơ thể động thực vật à, có cơ thể động vật nó có thể là thịt cá đúng không à, thậm chí là gì cơ thể chúng ta đang sống có thể chúng ta đang tồn tại nó được tạo nên từ các hợp chất hữu cơ đấy nhá ở à, đây là quan điểm cũ thôi nó có ở trong cơ thể sinh vật